Oh, xin chào, chào mọi người sẽ trở lại với kênh Minh Bà Bình Dương yeah. hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương Mình nha ừ. sẽ coi sự thần kỳ của Nha Đam rồi thư gọt này ra thần kỳ của Nha Đam rất là tuyệt vời thanh mát giải nhiệt nấu uống rất là ngon và những thần kỳ trong ờ, trong ờ, hệ miễn dịch của nha đam cũng rất là tốt phòng ngừa bệnh tật nè mùa covid này rất là tốt ok nha đam rất là rất là tuyệt Như và mình thường đã đường à, thăm quần mắt ha ừ. cuối cùng là đắp nha đam lên mắt nó là sẽ đỡ sẽ giảm nhiều rõ rệt luôn nó sẽ hết uống rất là thanh mát nấu với đường phèn hoặc là video clip hôm trước Minh thư giới thiệu đến cả nhà là một clip dài gần 10 phút hướng dẫn về cách nấu nha đam tập 1 và tập 2 trong đó ăn uống và dùng để làm thẩm mỹ trên gương mặt cũng rất tốt về nha đam đây đây là thư đã gọt hmm, thư sẽ cào thư sẽ làm món nha đam để phục vụ cho thanh mát giải nhiệt thứ sự thần kỳ của nha đam rất là tuyệt vời nha cả nhà rất là ok đó ừ. hai con nha rồi chào cả nhà trở lại với Minh Thư nha hồi nãy các bạn coi nha đam nha bây giờ chúng ta sẽ giải nhiệt với ờ, quả bưởi cúng ra ngày rằm của mùa vu lan tháng 7 nha cái bưởi rất là ngon à, ờ. bưởi là bưởi nặng lắm nha chúng ta sẽ uống với một loại vitamin C để ngăn ngừa phòng chống dịch nha à, phòng chống ờ, bệnh covid rất là hay vitamin C nó cũng đủ loại à, nhà của mình thư ờ, xuống vitamin C này vitamin C đó sẽ hòa lẫn với chai một lít hoặc là một lít rưỡi rất là ngon ừ. Ừ, vitamin C đó. một lít hoặc là một lít rưỡi đó, cần thì bỏ thêm một ít đường phèn còn hay là bỏ thêm một ít ờ, đường trắng cũng ngon rất là ngon đó. để chống chọi ờ, với mùa dịch rất là tốt theo lời khuyến cáo của bác sĩ và bộ y tế đây là sủi plus cũng rất là tuyệt vời một tiếp có 15 viên hoặc 10 viên 20 viên tùy theo ừ, để kết hợp với chúng ta chúng ta xuống ờ, nước vitamin C đó, rất là tuyệt và bây giờ thời gian chờ đợi chúng ta sẽ sẽ sẽ sẽ gọt bưởi ạ ừ. chúng ta sẽ gọt bưởi rồi mình đợi sẽ đổ ờ, cái cái muối tiêu ra này muối tiêu ờ, của Bình Phước đây ngon cực kỳ luôn wow muối tiêu của Bình Phước rất là ngon Ồ, tiêu sọ tiêu rất là ngon tiêu ờ, ăn không ngán à, ờ, chính hãng tiêu rất là cay rất là thơm à. Ờ. cả nhà xem là mình sẽ cắt bưởi nha Rồi, bưởi da xanh rất là ngon ừ. bưởi cũng là một cái chương trình chương trình cứu trợ để cho nhà Minh Thư ít bưởi ít chanh ừ. ít này nọ để có mà dùng trong cái mùa dịch rất là ngon ạ à. ừ. Sao Nguyễn cắt bữa nè ừ. Bữa này có có chất à, dinh dưỡng vitamin C cũng nằm trong bưởi rất là cao ừ. Ừ. À, à, thưởng thức và ừ. chúng ta cảm nhận không quá đường nha ừ. cũng có tốt cho những người những người bệnh tiểu đường rất là tốt vậy đó dạ. tráng đúng rồi ừ. tăng tăng <laughs> rất là đẹp ừ. Ừ. rất là đẹp bưởi này là bưởi ờ, ruột đỏ ngon lắm cả nhà ruột tím ruột đỏ nè rất là hấp dẫn nhìn rất là đẹp con phương nữa nha ừ, nhìn rất là đẹp quá là hấp dẫn luôn giờ bắt đầu mình sẽ cắt ra cắt từng miếng cho ăn ừ. rất là ngon luôn nha ừ. wow, rất hấp dẫn hơn mọi người đúng rồi cực kỳ ngon ừ. nó bự lắm mà nó nặng nữa ừ. không biết cái gì nặng nữa đang chờ đợi bà nội ăn trước ăn đi cho máy nó qua cho đẹp đó ông rồi chấm vô à. rất cái này rồi à, ờ, để đó ừ. ừ, rất là ngon cả nhà nhìn muối bưởi rất là tươi ngon cảm ơn à, các nhà tài trợ các à, mạnh thường quân cũng như các người đồng bào của miền Bắc cũng như miền Trung hoặc là những tỉnh Đông Nam Bộ đã ủng hộ cho Bình Dương nói riêng và nhà Minh Thư nói chung nha ừ. cho Bình Dương nói chung và nhà Minh Thư nói riêng được ờ, một số trái cây và thực phẩm rất là ngon à, với Minh Thư mời cả nhà nha mời cả nhà ừ. Tôi sẽ trắng đậu muối nha. Thôi nhớ để nó lại tăng đạt cái này. chua chua đúng không rất là ngon hơi chua chua hả bạn thân ừ. bữa ruột đỏ là nó cái cái dinh dưỡng nó rất là cao hơn cái bữa ruột trắng nha cả nhà <coughs> nha mọi người thơm ngon và cái dinh dưỡng nó cao hơn và lượng đường nó rất là thấp à, dành cho người tiểu đường ăn rất là tốt bưởi năm roi này à, Bình Dương cũng có sản xuất nhưng mà một số huyện như huyện Tân Uyên cũng có sản xuất này dầu tuyến Tân Uyên có sản xuất nhưng mà ừ. vì dịch bệnh thì bà con không có thể làm được nha rất là ngon này mấy buổi nào cũng ờ, tơi xốp ngon ừ, không có hột luôn rất là tuyệt vời nhìn rất là hấp dẫn xin mời nha xin mời mọi người dùng nha cho nó vui với nhà, nhà Minh Thư nha và quý vị ờ, yêu thích kênh của Minh Thư và chương trình kênh của Minh Bà Rồ thì xin ờ, cho một lượt đăng ký một lượt chia sẻ và comment xuống bên dưới Minh Nguyễn với Minh Thư sẽ cố gắng ờ, ờ, khắc phục cái lỗi của trong clip nhiều hơn ạ à, thành công hơn và được ờ, hoàn thiện hơn và nếu yêu thích kênh Minh Pro hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương thì cho một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký nhận những clip video video mới nhất hàng ngày hoàn toàn miễn phí nha hoặc là qua số điện thoại chín bảy bảy năm năm sáu sáu không hai nè. Ờ cảm ơn cả nhà. Ừ. nhân à, dịp mùa vô lan báo hiếu thì mình xin chúc à, các ông các bà, các cha các mẹ ừ, cũng như bà nội bé Minh Thư chúc mẹ càng ngày càng khỏe và sức khỏe dồi dào ở đời đời với con cháu. À, chúc à, những người có cha có mẹ có ông có bà trên ờ, mọi miền đất nước cũng như trong và ngoài nước được sức khỏe dồi dào và thành công trên mọi lĩnh vực và tốt nhất chúng ta sẽ vượt qua đại dịch bệnh thành công nhất đoàn kết sẽ vượt qua mọi thứ rồi, cảm ơn cả nhà đã tham gia theo dõi nha rồi, dạ, xin mời là ngon đó mọi người ừ hấp dẫn quá muối dừa rất là ngon nhiều ừ. cay nha thôi ít thôi ừ, bạn thư à, sang ít uh, cay thôi cay bạn ăn được bà nội thì bà ờ, có cái bệnh hơi ho mà nội ít ăn cay được ít ăn cay và ăn tỏi còn, còn anh ừ. Nguyễn thì không bị sao nó ăn ừ. cay nhiều được ừ. rất là ngon cả nhà wow hấp dẫn quá wow rất là ngon mời cả nhà ăn nha chấm hết kinh chấm chỉ ngà hò mà chấm nữa này con chấm ếch ha bên đây nó vẫn còn ít nè mà chúng ta sẽ không quên uống vitamin C nha để tăng cường sức đề kháng chống chọi với mùa dịch bệnh nha theo khuyến cáo của Bộ Y tế cũng như là các chuyên gia đầu ngành cũng như các bác sĩ tuyến đầu họ khuyến cáo ừ. còn bây giờ chúng ta sẽ mời bà nội thân yêu ha một ly uống trước này cho nó vui uống sang kẻ vô ừ. cho nó vui ừ. rồi đến bạn Minh Thư uống một miếng nha ừ để tăng cường sức đề kháng rất là tốt với sức khỏe ừ. vitamin nằm trong nhóm ờ, chống chọi với bệnh tật tăng sức đề kháng dành cho những người thiếu vitamin C cũng rất là tốt ừ. ít đường luôn nha ừ, rất là ngon mỗi ngày chúng ta như uống ờ, mỗi người ít nhất là nửa lít nước vitamin C hòa lẫn với nhau rất là tốt nhà mình thường cũng vậy nhà mình thường ngày nào uống một chai này với lại cộng tác với lại nước nha đam nhà tự trồng tự nấu tự ừ. chế biến uống rất là an toàn không sợ màu phẩm màu hòa hóa chất thực ừ. phẩm ừ. để gây ra tác tác dụng phụ rất là tốt cho sức khỏe dạ, nhà một cái nhà nha à, cảm ơn cả nhà đã quan tâm và theo dõi nha từ đầu đến giờ nha và mời cả nhà dùng ờ, bưởi da xanh ngon miệng nhé à tốt nhất trong cái mùa dịch này và cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi và một lần nữa à, Minh Thư trong kênh Minh Baro Bình Dương hoặc là Minh Nguyễn Bình Dương Nếu yêu ờ, thích Minh ờ, Nguyễn Bình Dương, kênh của ờ, ekip nhà thư thì xin cho một lượt và Minh và Rồ Bình Dương xin cho một chia sẻ và một lượt đăng ký để nhận video clip mới nhất hàng ngày ạ. À. Và mọi thắc mắc ha, hoặc đường dây nóng thì xin liên hệ với số điện thoại 0977 560 562. Vâng, cảm ơn cả nhà nhiều. Còn bây giờ Minh Thư dạ, dạ. và ekip chương trình và đại gia đình Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye, bye, bye để mà nói bye bye.